Tiếp theo là giới thiệu với à, thầy cô các cái công cụ của cái phần mềm này. Thì với cái phần mềm này thì à, theo ờ, cái ý kiến cá nhân của của mình thì coi cái à, phần mềm này nó là phần mềm mà nó có uh, phù hợp. Đây là phần mềm mà chúng ta phải coi nó là phù hợp với các môn học và cấp học kể cả mầm non hoặc tiểu học nhưng mà tại sao thì ờ, nó lại phù hợp như vậy thì ờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các công cụ của nó à, thì đầu tiên là mặc định của nó bao giờ thì cũng sẽ hiển thị cái phần bút viết trước và tất cả các giao diện bên trong của nó thì đều là sử dụng bút à, tất cả các điểm này chúng ta dùng bút còn khi chúng ta đưa lên các cái thanh điều khiển thì nó sẽ tự động nó chuyển thành chuột nó sẽ thành chuột thì bình thường thì chúng ta sẽ viết bình thường đúng không ạ còn uh, trường hợp mà chúng ta muốn chọn nền trang thì uh, chúng ta sẽ chọn ở phía dưới này ở đây có một số cái nền trang mặc định nền uh, xanh này nền trắng này rồi uh, nền dành cho môn âm nhạc này. nền dành cho uh, môn tiếng Anh này kẻ ô ly này Đấy, chúng ta muốn chọn cái này nào thì chúng ta chọn Đấy, tuy nhiên thì ở ờ, ngoài các, những cái nền mặc định nó ra thì chúng ta còn có thể viết được trên rất nhiều cái nền khác nhau Đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nền đó thì quay trở lại ờ, chúng ta chọn nền xanh chẳng hạn thì thầy cô sẽ tiến hành viết bình thường và chúng ta tiến hành uh, viết bài bình thường cũng giống như các cái phần mềm khác thì ở phần bút này thì thầy cô thấy là khi chúng ta bấm vào cái à, góc màu đỏ này nó sẽ hiển thị ra các cái loại bút để chúng ta lựa chọn cùng với à, cái độ đậm độ nhạt của bút còn để chọn màu bút thì chúng ta sẽ chọn vào cái à, cái ô này nó được ờ, chúng ta chú ý là khi chúng ta chọn bút có cái góc màu đỏ thì cái màu nó cũng sẽ có góc màu đỏ Đó. Để chúng ta muốn chọn màu cho bút thì chúng ta sẽ ờ, bấm vào cái ô này và chúng ta chọn màu cho bút thì thường màu ta sẽ chọn nó tương phản với cái cái nền của trang phải không ạ ở đây nền xanh ta thường có thể chọn màu trắng hoặc là chúng ta chọn ờ, màu vàng màu cam tiếp đến là chúng ta có các công cụ màu khác nữa Đấy tùy chúng ta lựa chọn ở bên này chúng ta muốn vẽ hình thì chúng ta vào cái phần này à, vẽ hình đây thì chúng ta cũng có thể chọn màu ở bên này ở đây chúng ta đang chọn uh, hình màu vàng phải không ạ chúng ta bấm vào cái góc màu đỏ để chúng ta lựa chọn chúng ta vẽ hình không có nền viền vàng không có nền à, ta sẽ lựa chọn ở trong cái khung này ngoài hình vuông ta có hình tròn nữa hình tròn có nền hình tròn uh, không có nền rồi uh, mũi tên phải không ạ đường kẻ để xóa thì thầy cô thấy là cái công cụ xóa của cái phần mềm này nó hay hơn các phần mềm khác ở điểm nào bình thường thì chúng ta bấm một cục tẩy và chúng ta phải di chuột để chúng ta tẩy nhưng cái phần mềm này thì cho chúng ta lựa chọn như sau này à, chúng ta chọn cái công cụ này là xóa, xóa tất cả còn chúng ta chọn cái công cụ này là sẽ di tẩy giống như các phần mềm khác thì còn chúng ta chọn tôi thì tôi thường chọn cái ờ, cái tính năng này là chúng ta quét để tẩy ví dụ ta muốn xóa cái chữ bài học này chúng ta chỉ việc quét chúng ta nhả chuột ra giữ chuột trái quét nhả ra Đó, ờ, chúng ta muốn xóa cái gì chúng ta quét chúng ta, ờ, xóa nó đi rất là hay thế còn để uh, vẽ hình với thầy cô dạy các cái môn toán chẳng hạn phải không ạ ở đây thì chúng ta có các công cụ là thước này Đấy. thì ờ, để vẽ hình thì chúng ta chú ý là uh, chúng ta có thể điều chỉnh cái độ dài của thước theo ý chúng ta Đó. thì ờ, để kẻ một cái đường thẳng thì chúng ta sẽ di chuyển cái thước này lên cái vị trí chúng ta muốn kẻ thì ở đây muốn kẻ thì chúng ta chỉ cần đánh như sau khi mình đã định được cái chiều dài của thước rồi chiều dài của dòng kẻ rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên đấy đó thì nó sẽ có các lựa chọn là vẽ đỉnh này vẽ đường giữa này vẽ đường đáy so với cái thước này ví dụ ta chọn vẽ đường đỉnh thì nó sẽ vẽ được một cái đường ở phía phía trên này chúng ta đó còn chúng ta muốn vẽ đường ờ, đáy thì nó sẽ có cái đường đáy chúng ta thế còn muốn xoay thì chúng ta sẽ sử dụng chuột chúng ta bấm vào cái ờ, hình tròn màu xanh ở trên cái thước để ta xoay chúng ta xoay các hướng để ta vẽ và khi ta xoay thì ờ, cái thước nó cũng hiển thị cho ta cái vị trí độ và độ nghiêng độ thẳng đó khi vẽ xong rồi chúng ta muốn thoát thì chúng ta chỉ việc bấm chuột phải xong ta ấn đóng lại muốn xóa thì chúng ta lại bấm vào cái tẩy chúng ta Ờ, sử dụng công cụ xóa chúng ta xóa các những cái hình vẽ chúng ta đi tương tự như vậy chúng ta có compa à, chúng ta muốn vẽ cung vẽ góc và hình tròn phải không ạ đấy chúng ta có thể điều chỉnh điều chỉnh cái này ví dụ chúng ta muốn vẽ nửa đường tròn chẳng hạn ta kéo cái này 180 độ đấy. thì ở đây thì à, lưu ý là để vẽ được thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái phần này là phần để điều chỉnh cái hướng à, chúng ta muốn vẽ cái hình à, ờ, hình bán nguyệt chẳng hạn thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào bấm chuột phải này chúng ta chọn là vẽ cung sau đó chúng ta kéo đến vị trí mà chúng ta muốn ở đây chúng ta muốn vẽ hình bán nguyệt 180 độ chẳng hạn đến đây dừng lại chúng ta chọn tiếp đại cung như vậy là thao tác vẽ chúng ta phải có hai lần và nhận lần lần thứ nhất chúng ta bấm là vẽ hình cung và lần thứ hai khi kết thúc đến cái vị trí chúng ta mong muốn chúng ta cũng bấm vào vẽ hình cung ví dụ ta muốn vẽ một phần tư phải không ạ đấy thì đầu tiên chúng ta cũng bấm vào bấm chuột phải vào và chọn vẽ hình cung sau đó chúng ta kéo cái màu xanh này về vị trí 1 phần tư tiếp tục chúng ta bấm vào chuột phải chọn vẽ hình cung nó sẽ vẽ chúng ta 1 phần tư tương tự như vậy để vẽ hình tròn thì chúng ta bấm vào vẽ hình tròn sau đó ta di chuyển sang chỗ khác vẽ hình tròn chúng ta chỉ cần chỉ cần một thao tác là chúng ta sẽ vẽ được hình tròn rồi Để ờ, đóng cái compa này lại, chúng ta bấm chuột phải và ấn đóng lại. Thế còn ờ, cái đo độ, đo độ thì cũng tương tự như ờ, cái compa. Chúng ta muốn vẽ bao nhiêu độ thì chúng ta sẽ bấm chuột phải và chúng ta nó ghi vẽ góc, chọn vẽ góc. Ví dụ ta muốn vẽ góc 60 độ, chúng ta kéo cái thanh màu xanh này kéo đến vị trí góc 60 độ chúng ta có thể nhìn thấy cái độ nó ở phía phía phía trên cái hình tròn luôn và đấy bao nhiêu độ độ 60 70 độ chẳng hạn hoặc 71 độ chúng ta nhả ra tiếp tục bấm chuột phải chọn vẽ góc như vậy nó sẽ vẽ ra một cái góc là 71 độ kết thúc chúng ta sẽ bấm đóng lại Đấy, tiếp theo cái ờ, công cụ công cụ này có bốn mũi tên ra bốn hướng ấy thì cái này để giúp chúng ta làm gì ạ à, ví dụ ờ, tôi sẽ uh, viết ví dụ chúng ta viết các nội dung của chúng ta hết các trang rồi đúng không ạ chúng ta muốn viết tiếp thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái công cụ này khi nó hiển thị là đường viền màu đen như vậy là đang được chọn và cái con chuột chúng ta sẽ chuyển thành cái hình tên bốn hướng này chúng ta bấm chuột trái giữ chúng ta C dê sang trái hoặc dê lên trên xuống dưới để, để ta sang cái trang khác và chúng ta uh, tiếp tục viết công cụ tiếp theo à, cái công cụ này thì thầy cô sẽ tự tìm hiểu phóng to này và chúng ta sẽ tự tìm hiểu thế còn cái công cụ này đây là cái đèn soi à, ví dụ như ờ, tôi sẽ chèn một cái ờ, cái này tùy theo cái nội dung giảng bài của thầy cô mà chúng ta sẽ lựa chọn theo ý của mình Nó bấm vào đèn soi thì nó sẽ hiển thị ra một cái hình tròn chúng ta sẽ giữ chuột trái chúng ta di chuyển để tắt nó đi chúng ta bấm vào dấu x này Công cụ tiếp theo là cái công cụ là màn che. Cái này nó cũng tương tự như hình tròn nhưng mà đây chúng ta sẽ kéo lên kéo xuống để hiển thị nội dung. Đó. Ở đây chúng ta điều chỉnh độ trong độ mờ. Để tắt đi chúng ta bấm vào cái dấu X. À, như vậy là các cái tính năng này thì à, nó cũng tương tự như các cái phần mềm khác phải không ạ? Ngoài những tính năng vừa giới thiệu thì chúng ta cũng có chụp ảnh này có chèn hình ảnh này và có thêm cái phần nữa là nó có phần uh, clip art có sẵn gồm có các cái chủ đề như này trẻ em này động vật này giáng sinh này uh, robot này chúng ta muốn uh, lấy hình minh họa nào thì cô chỉ việc lấy chuột trái giữ và chúng ta kéo ra màn hình và chúng ta có thể điều chỉnh to nhỏ cách kéo góc để xóa thì chúng ta có thể là bấm chuột trái hoặc là nếu thầy cô dùng bút nếu dùng bút thì chúng ta Ờ, dí giữ bút chúng ta nhả ra thì cũng sẽ có cái biểu tượng xóa để chúng ta xóa thế còn cái công cụ đặc biệt và có thể coi là cái công cụ hay nhất đặc biệt nhất của cái bảng này của cái phần mềm này so với các cái phần mềm vẽ bảng khác đó là công cụ nào ạ Đấy, chúng ta sẽ quan sát đây là chính là cái cái công cụ đặc biệt mà nó giúp cho cái phần mềm này có thể phù hợp với mọi cấp học và mọi môn học. Thì để sử dụng công cụ này thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng uh, giống như cái Start của Windows đấy, cái biểu tượng này. Khi chúng ta bấm vào biểu tượng này thì giao diện của phần mềm nó sẽ chỉ còn là một cái thanh điều khiển là như này thôi. Đó, nó chỉ là cái thanh điều khiển như này thôi. Ở đây thì chúng ta chú ý là Ờ, đây là biểu tượng con chuột khi chúng ta để biểu tượng này thì uh, các thao tác của chúng ta giống như sử dụng chuột bình thường chúng ta muốn viết vẽ chúng ta sẽ bấm vào hình cái bút này và tương tự chúng ta có thể lựa chọn màu bút rồi uh, độ đậm nhạt của bút thế thì ở giao diện này thì thầy cô có thể vẽ bất kỳ cái gì mình muốn ví dụ ta vẽ trên desktop cũng được à, chúng ta sẽ chuyển sang uh, biểu tượng đến bút này ở đây tôi, tôi sẽ chọn màu uh, màu vàng đi chúng ta có thể viết trên bất kỳ cái gì hiển thị ở trên laptop Đấy để xóa ở đây chúng ta cũng có cái công cụ xóa này xóa tất cả này và xóa theo lựa chọn thì cũng đã giới thiệu với mọi người các bạn ví dụ bây giờ tôi muốn uh, vẽ lên cái uh, một cái file uh, file Word chẳng hạn các bạn. ở đây file Word là thiết kế only dành cho uh, tiểu học hoặc là mầm non Đấy, thì chúng ta có thể viết lên luôn cái file Word này tất nhiên thầy cô tiểu học thì viết chữ sẽ chuẩn hơn ạ và đây là tôi lấy ví dụ Đấy, thay đổi cái màu cho nó dễ nhìn Đấy, thầy cô tiểu học thì sẽ viết đúng kích cỡ ô ly phải ạ Đấy, đây là dành cho ở bên tiểu học Thế ngoài những cái cái mẫu trang này ra thì chúng ta có thể còn rất nhiều cái mẫu trang khác và ví dụ như chúng ta viết trên ờ, mẫu giấy men phải không ạ giấy men của học sinh ờ, cho cơ sở trở lên à, chúng ta có một cái mẫu sẵn và chúng ta có thể viết lên bình thường khi thầy cô dạy online Thế ngoài ra thì chúng ta còn có thể viết được trên ờ, PowerPoint. Đây tôi sẽ mở một bài PowerPoint. Ở ờ, trong quá trình trình chiếu thì chúng ta cũng có thể viết được. Như vậy là ờ, cái công cụ này rất hay vâng ạ. trình chiếu cũng có thể viết được. Đấy, à, ví dụ tôi ờ, có một cái bài PowerPoint đây chúng ta trình chiếu đây đó chúng ta dùng cái công cụ uh, bút để chúng ta viết vẽ lên cái bài trình chiếu PowerPoint thì trong quá trình ờ, dạy học thì ờ, ví dụ như chúng ta muốn cho học sinh ờ, xem một cái video chẳng hạn vâng ạ video tình huống sau đó là có thể đặt câu hỏi cho học sinh thì chúng ta có thể viết vẽ được trên video là một ờ, video dịch tiếng Anh chẳng hạn phải không ạ à, câu hỏi sẽ là đây là cái gì à, thì ở đây thì uh, chúng ta gọi học sinh sau đó chúng ta có thể là uh, viết luôn ở trên video được và đáp án là uh, củ cải các bạn rubber nó viết xong thì cô có thể xóa đi Ờ, ví dụ chúng ta có cái ờ, bài tập trên web và bức tranh là tìm điểm khác nhau giữa bức tranh nó nó như là cái trò chơi điện phải không ạ và chúng ta sẽ đặt câu hỏi trong C sau đó sinh trả lời và chúng ta cũng đưa ra cái đáp án của mình và đây là cái điểm khác nhau và như vậy là ờ, khi chúng ta sử dụng cái tính năng này thì bất kỳ cái gì xuất hiện trên desktop chúng ta đều có thể viết vẽ lên nó được thế ngoài ra thì Ờ, thầy cô muốn đưa cái, ờ, cái nội dung nào đó để vào trong cái, ờ, slide của phần mềm để chúng ta trình chiếu. Thì đây chúng ta thấy là có cái, ờ, cái phần chụp ảnh đấy ạ. Đấy, cái phím chụp ảnh này nó sẽ có hai cái lựa chọn này, chụp ảnh toàn màn hình và chụp ảnh theo vị trí lựa chọn. Ví dụ tôi muốn, chụp ảnh, theo vị trí lựa chọn thì tôi sẽ chọn cái công cụ này. Chúng ta quét cái vị trí chúng ta muốn muốn chụp. Đó, khi chúng ta quét xong thì phần mềm đã tự động lưu vào trong cái slide ở bên trong của nó Đấy thì ờ, để quay lại cái ờ, không gian làm việc của phần mềm thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này chúng ta bấm hai lần chúng ta sẽ quay trở lại cái giao diện làm việc của ứng dụng thì đây thấy là cái bức tranh chúng ta vừa mới ờ, chụp ảnh và nó đã được hiển thị trong này rồi Đấy, chúng ta có thể chụp bất kỳ cái gì hiển thị trên laptop thì khi thầy cô ờ, giảng dạy xong, chúng ta muốn lưu lại cái bài giảng này. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái ờ, biểu tượng có ba cái ờ, gạch ngang này. Ở đây sẽ có một số cái lựa chọn cho chúng ta này. Ở đây thì lưu, lưu ở đây thì chúng ta sẽ lưu dưới cái cái định dạng của của bảng. Như ở đây chúng ta muốn xuất thành cái cái bài ấy, thì ở đây chúng ta có cái phần xuất trang Đấy, chúng ta sẽ chọn xuất trang ở đây sẽ có hai lựa chọn là xuất theo định dạng ảnh hoặc là xuất theo định dạng PDF. Đấy, tùy ta lựa chọn. Thì còn các cái công cụ khác ở đây thì thầy cô sẽ tự tìm hiểu. Cái này chế độ Windows là cái chế độ mà chúng ta vừa mới quay ra desktop làm đấy. đấy bấm vào đây nó sẽ ra màn hình desktop để chúng ta viết vẽ này. Đấy, như vậy là một lần nữa thì giới thiệu với thầy cô cái công cụ hỗ trợ dạy online rất là hay và đặc biệt là với những thầy cô mà sử dụng cái bảng uh, bảng vẽ điện tử thế còn trường hợp với những thầy cô mà uh, không có bảng vẽ điện tử thì chúng ta dùng phần mềm này để làm gì ạ chúng ta sẽ sử dụng những tính năng cơ bản ví dụ như uh, chúng ta chữa các cái bài trắc nghiệm phải không ạ chúng ta có các cái bài tập trắc nghiệm uh, chúng ta sử dụng cái công cụ uh, viết vẽ màn hình này chúng ta mở cái bài à, trắc nghiệm của chúng ta đi, đó sau đó chúng ta uh, sử dụng bút để chúng ta khoanh tròn vào đáp án hoặc là chúng ta uh, viết vẽ những cái hình đơn giản thế còn để hiệu quả nhất thì à, thầy cô lên dùng cái bảng vẽ điện tử hoặc là cái à, bút điện tử để hỗ trợ quá trình dạy học online nó được hiệu quả thì cái đường link tại phần mềm thì sẽ để ở dưới video đấy thầy cô mà thấy ờ, phần mềm này nó hữu ích cho công việc của mình thì thầy cô sẽ vào cái phần mô tả video và thầy cô tải phần mềm về và cài đặt theo như hướng dẫn Ờ, khi thầy cô vào cái đường link ở dưới video thì ờ, sẽ dẫn thầy cô đến cái file tải về trong Google Drive thì cô sẽ tiến hành tải về máy tính của mình chúng ta có thể lưu ra ngay desktop để dễ tìm thì cô chú ý cái phần mềm tải về thì nó sẽ có tên là AI gạch ngang pro 5 Ờ, ht chấm ra thì cô chọn đường lưu là desktop sau đó ấn save chúng ta sẽ đợi cho quá trình ờ, tải về hoàn tất sau khi quá trình tải ờ, về hoàn tất thì chúng ta sẽ được một file nén có tên ipro 5 nt.ra chúng ta sẽ tiến hành giải nén à, khi giải nén chúng ta sẽ được một file cài đặt thì để cài đặt chúng ta chỉ việc ờ, kích đúp vào file cài đặt này khi máy tính hiện các thông báo thì à, thầy cô sẽ ấn à, run như này nếu tiếp tục có thông báo thì chúng ta ấn à, yes để cho phép máy tính cài đặt phần mềm khi hiển thị báo cho ngôn ngữ thì chúng ta chọn ngôn ngữ để mặc định là tiếng Anh ấn OK tiếp tục ấn next tiếp tục ở đây có hai cái thông báo thông báo thứ nhất là tạo một cái biểu tượng ở desktop thứ hai là tạo một cái ờ, biểu tượng khởi động nhanh thì đây chúng ta chỉ cần tạo cái biểu tượng ở desktop thôi chúng ta sẽ bỏ tích ở cái thứ hai đi tiếp tục chúng ta lại ấn next cuối cùng là chúng ta ấn ờ, install để tiến hành cài đặt sau khi ờ, cài đặt xong thì ờ, sẽ có thông báo là kết thúc chúng ta ấn vào finish như vậy quá trình ờ, cài đặt đã kết thúc thì chúng ta sẽ thấy có cái biểu tượng iPro 5 ở trên màn hình chúng ta sẽ kích đúp để mở phần mềm ra khi chúng ta mở phần mềm thì à, sẽ thông báo là cập nhật lên phiên bản mới chúng ta có thể ấn yes để tiến hành cập nhật tiếp tục ấn yes để đồng ý cập nhật đây là thông báo cập nhật lên bản 5.5.11 chúng ta tiếp tục ấn yes và chúng ta đợi cho quá trình à, cập nhật để hoàn tất à, nếu trường hợp máy tính à, xuất hiện thông báo như này thì cô cứ ấn OK thôi sau đó xuất hiện thông báo tiếp theo chúng ta ấn Yes à, khi chúng ta khởi động thì tiếp tục có cái thông báo như này thì thầy cô ấn no ở lần đầu tiên khi sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ phải đăng ký tài khoản thì để đăng ký thì chúng ta sẽ bấm vào subscribe để đăng ký chúng ta sẽ nhập ờ, địa chỉ Gmail tiếp đến là chúng ta nhập mật khẩu mật khẩu này thì thầy cô có thể lấy trùng với mật khẩu Gmail hoặc là chúng ta đặt một mật khẩu khác nghĩa làm sao là chúng ta dễ nhớ chúng ta sẽ nhập hai lần mật khẩu cuối cùng chúng ta sẽ lấy ờ, cái nickname của mình chúng ta có thể đặt bất kỳ một cái nickname nào cũng được sau đó chúng ta tích vào cái ô ô vuông tiếp theo và cuối cùng là ấn vào subscribe như vậy là phần mềm yêu cầu chúng ta muốn kích hoạt thì thầy cô sẽ phải vào cái email cái gmail mình đã đăng ký để chúng ta kích hoạt cái à, tài khoản của mình lên thì chúng ta sẽ phải vào cái à, Gmail của chúng ta nếu thầy cô có nhiều Gmail trong máy tính thì thầy cô phải lựa chọn đến đúng cái Gmail mình đã đăng ký nếu như thầy cô không nhìn thấy à, hiển thị ở hộp nguồn thư đến thì thầy cô có thể kiểm tra vào trong phần à, thư giác và phần thư giác thì chúng ta sẽ thấy à, một cái địa chỉ mail đã gửi đến và không ạ có tên là open và có chữ ipro verification email thì cô click vào đó tiếp đến chúng ta kéo xuống dưới và chúng ta tích vào cái ô màu xanh này và cái trang chủ đã thông báo cho chúng ta biết là chúng ta đã kích hoạt thành công và bây giờ chúng ta sẽ vào phần mềm để chúng ta đăng nhập tài khoản của mình chúng ta sẽ quay lại phần mềm chúng ta đăng nhập tài khoản chúng ta sẽ nhập lại cái à, mail mà mình đã dùng để đăng ký mật khẩu chúng ta đã tạo đấy sau khi đã đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào cái giao diện để sử dụng phần mềm